Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Có thể thấy, năm 2023 là năm chạy nước rút của những dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, giai đoạn 1 2017-2021. Ngoài 3 dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 4 này mà chúng tôi đã làm trong video trước, thì sẽ có thêm 4 dự án cao tốc khác phải hoàn thành trong nửa cuối năm nay. Đó là quốc lộ 45 Nghi Sơn, hoàn thành vào tháng 8 năm 2023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 từ ngân sách nhà nước, chia làm 3 gói thầu xây lắp, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 9 năm 2023. Cho đến thời điểm hiện tại, tổng khối lượng thi công đạt hơn 65% giá trị hợp đồng. Để đạt mục tiêu đưa cao tốc này vào khai thác từ tháng 8 tới, trong 4 tháng còn lại, khối lượng công việc còn lại không ít. Để đạt mục tiêu đưa dự án vào khai thác theo kế hoạch, theo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ đã chỉ đạo cơ quan đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án 2, kiểm soát tiến độ hàng ngày, hàng tuần, kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm tiến độ theo hợp đồng. Hiện dự án này có 10 km đang xử lý lún. Các nhà thầu đã được yêu cầu theo dõi, đánh giá thường xuyên để quyết định thời điểm dỡ tải thi công đáp ứng tiến độ hoàn thành theo yêu cầu. Khó khăn nhất hiện nay của dự án cao tốc thành phần quốc lộ 45 Nghi Sơn là thiếu hụt nguồn đất đắp đường. Với khối lượng cần cho dự án khoảng hơn 5 triệu mét khối, các mỏ đất đắp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp phép, mặc dù đáp ứng đủ chữ lượng cho dự án, nhưng vỉa đất của một số mỏ đang khai thác có tính chất cơ lý phù hợp với dự án hiện đã không còn. Đặc biệt là các mỏ đất tại khu vực thị xã Nghi Sơn, phục vụ gói thầu XL03, nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ gói thầu XL03 nói riêng và của toàn dự án nói chung. Để thúc đẩy tiến độ dự án, Ban Quản lý Dự án 2 đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, chỉ đạo Liên Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, công bố giá đất tại mỏ đất, xem xét nâng công suất đối với các mỏ đá đang được khai thác tại địa phương, đẩy nhanh các thủ tục pháp lý còn lại đối với các mỏ đất, đặc biệt trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Đồng thời, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi Bộ Xây dựng, để chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng, phù hợp với mặt bằng, giá cả thực tế của thị trường, làm cơ sở cho các bên tham gia hợp đồng dự án áp dụng, đảm bảo nguyên tắc chi phí đầu tư xây dựng được tính đúng, tính đủ và phù hợp mặt bằng giá thị trường. Tiếp theo, Mời các bạn cùng chúng tôi đến với dự án Nghi Sơn, Diễn Châu, sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm 2023. Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2021, giai đoạn 1, đoạn Nghi Sơn Diễn Châu, dài 50 km, đi qua hai tỉnh là Thanh Hóa và Nghệ An. Đây là dự án được chuyển đổi từ hình thức đầu tư PPP, công tư, sang đầu tư công dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng với 4 gói thầu. Trong đó, gồm chi phí xây dựng và thiết bị là 4.305,9 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư là 1.778,1 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác là 553 tỷ đồng, chi phí dự phòng 656 tỷ đồng. Trong giai đoạn phân kỳ, cao tốc Nghi Sơn Diện Châu được thi công xây dựng với quy mô 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ nâng lên 6 làn xe, nền đường là 32,25m, vận tốc thiết kế từ 100 đến 120 km/h. Dự kiến tháng 7 tới sẽ đưa vào sử dụng. Tới nay, tổng khối lượng thi công đã đạt gần 72% giá trị theo hợp đồng. cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, theo kế hoạch sẽ phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 3 tháng nữa. Nhưng đến thời điểm này, dự án vẫn còn một số điểm vướng trong giải phóng mặt bằng. Cụ thể là tại gói thầu XL02, vẫn đang vướng đường ống nước D800 chưa di chuyển để có mặt bằng thi công. Trong khi đó, tại gói thầu XL03, đang vướng mặt bằng thi công cầu vượt diễn đoài tại km 414 350 đến km 414 450, nằm giữa xã Diễn Đoài và Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, tại gói thầu XL03, vẫn còn vướng hai đường điện cao thế chưa thể di chuyển được. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 6, đại diện chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh thi công khi thời tiết đang thuận lợi, các vị trí không xử lý nền đất yếu hoặc đã hết lún. Đặc biệt, dự án có một số hạng mục phải điều chỉnh, bổ sung. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện thủ tục phê duyệt để thi công, sớm hoàn thiện thủ tục thanh toán để hỗ trợ khó khăn tài chính cho nhà thầu. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với dự án cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, hoàn thành vào tháng 9 năm 2023. Trước khi nói về tiến độ của dự án này, chúng tôi tin rằng có nhiều khán giả sẽ bất ngờ về tiến độ của dự án. Trong bối cảnh hầu hết các dự án giao thông của chúng ta đều chậm và lùi tiến độ, thì đây đúng là một điểm sáng hiếm hoi cần nhân rộng. Sau 2 năm thi công, dự án cao tốc Nha Trang – Cam Lâm hiện tại đã hoàn thành hơn 95% tiến độ. Chủ đầu tư đề xuất thông xe vào cuối tháng 5, vượt tiến độ hơn 3 tháng. Ngày 20 tháng 4, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải, đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép tổ chức lễ hoàn thành dự án cao tốc Nha Trang, Cam Lâm vào cuối tháng 5 thay vì đầu tháng 9 năm 2023 như kế hoạch. Hiện dự án đã đạt hơn 95% khối lượng công việc, dự kiến 4 ngày tới sẽ xong hết tuyến chính. Cao tốc nhà Trang Cam Lâm dài hơn 49 km, khởi công vào tháng 9 năm 2021. Tổng kinh phí là hơn 7.600 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT, xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, Điểm đầu dự án tại xã Diền Thọ, huyện Diên Khánh, điểm cuối tại xã Cẩm Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh. Quy mô 4 làn xe, rộng 17 m. Sau đó nâng đường rộng 32 m, 6 làn xe, trong đó 2 làn khẩn cấp. Thời gian dự án khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 4 tháng. Việc chủ đầu tư đề xuất thông xe dự án sớm so với tiến độ trong bối cảnh nhiều cao tốc trọng điểm chậm trễ được xem là điểm sáng ở lĩnh vực giao thông. Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, dự án cao tốc chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa vào khai thác, như chưa được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu cho ý kiến, hồ sơ tổ chức giao thông. Do đó, nhà đầu tư dự án cần hoàn tất các thủ tục. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ cho phép dự án đi vào khai thác. Cao tốc nhà Trang Cam Lâm khi đưa vào sử dụng sẽ kết nối cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu dây đến Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Công trình góp phần rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng kinh tế trọng điểm, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp, giảm tải cho quốc lộ 1 Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với cầu Mỹ Thuận 2, hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Cầu Mỹ Thuận 2 dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Số liệu từ Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, tới nay, tổng khối lượng thi công đạt gần 77% giá trị hợp đồng. Đa số các gói thầu đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành, chỉ còn một gói thầu đạt hơn 45% giá trị. Hiện tại, đã có 2 trên 5 gói thầu thuộc dự án cầu Mỹ Thuận 2 đã hoàn thành và dự kiến sẽ hợp long cầu vào ngày 9 tháng 11. Ngày 7 tháng 4 vừa qua, có thêm một gói thầu thuộc dự án thành phần xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu hoàn thành. Gói thầu vừa hoàn thành là XL02, thi công đường dẫn cầu phía Tiền Giang, đoạn km 104 cộng 190 đến 105 cộng 454 bao gồm cầu Mỹ Hưng, cầu dẫn phía Tiền Giang. Ngoài ra, còn có gói thầu XL01, gói XL04 cũng dự kiến hoàn thành trong tháng 4. Riêng gói thầu chính XL03B thi công thân trụ từ T14 đến T17 và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng, kè gia cố bờ sông, hệ thống an toàn giao thông đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng hiện tại các đơn vị vẫn đang triển khai 3 mũi thi công đã thi công xong 100% thân trụ neo. Theo Ban Quản lý Dự án 7, dự kiến ngày 9 tháng 11 năm 2023 tới, sẽ hợp lòng nhịp chính, bao gồm 16 đốt đúc trên mỗi trụ tháp và sẽ hoàn thành dự án vào cuối năm 2023 như kế hoạch. Cầu Mỹ Thuận 2 dài hơn 6 km cả đường dẫn, tổng vốn đầu tư là hơn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án khởi công vào tháng 3 năm 2020